đây thì những gói lưới phía sau biết và bên dưới á, thì bên cửa hàng chúng tôi bọc lưới che chắn lại rồi để tránh đi trường hợp chuột sẽ vào bên trong cắn phá dây điện của chúng ta nên là các bạn sẽ có thể yên tâm về vấn đề đấy khi mà các bạn mua biết về nhà Cô biết này được sản xuất vào tháng 4 năm 2016 đây ở bên trong một nướng thì chúng ta sẽ có mâm và vỉ bằng inox ở đây nó có bếp nướng rất là tiện lợi đây các bạn có thể ờ, chỉ cần đặt lăn lên vỉ là có thể nướng rồi không phải mất thời gian đốt than nó rất là, rất là tiện lợi thì tính năng đầu tiên tôi sẽ thử cho các bạn được xem đó là tính năng khóa ga khi tắt lửa thì tôi sẽ bỏ cùng một lúc hai nước nấu và một nước nướng đây đây các bạn có thể nhìn thấy là ngọn lửa xanh đẹp thì tiếp theo đó, tôi sẽ bật nhỏ ngọn lửa lại để có thể dễ thổi để là các tính năng là khóa ra khi tắt lửa cho các bạn nhìn xem thì sau khoảng từ 5 cho đến 7 giây á thì que cảm biến á ở phía sau đây nó sẽ có một cái que cảm biến đây sẽ nhận được tín hiệu lửa đã tắt thì bếp nó sẽ tự động khóa ra lại đây bếp đã tự động khóa ra nếu như mà các bạn chú ý lắng nghe á, thì các bạn sẽ nghe một tiếng tạch của rò le của bếp á, nó đã đóng lại bếp đã tự động khóa ra thì có một số nơi bán khác họ cũng có quảng cáo đây là tính năng chống trào hàm ý khi mà các bạn nấu nướng á, mà nước nó có trào ra nó sẽ chạm vào chia lửa đây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 đây đã khóa ga lại hết công tắc vẫn mở bình thường đây thì tính năng tiếp theo tôi sẽ thử cho các bạn được xem đó chính là tính năng khóa ga khi nước cạn nồi thì tôi sẽ sử dụng hai cái miếng sắt này đây để thay thế cho hai cái đáy nồi thì ở cái quay cảm biến này á nó sẽ chịu nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp sẽ tự động khóa ga thì nếu như mà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 chúng tôi chúng tôi nói về vấn đề tiết kiệm ga á trên thực tế á là một gia đình nếu mà có bốn người á trên các bạn có bốn người á một ngày mình nấu ăn hai buổi thì một bình ga có giá khoảng là 320 ngàn thì các bạn có sử dụng được khoảng từ hai tháng rưỡi cho đến 3 tháng tức là một tháng các bạn chỉ tốn khoảng hơn 150 ngàn tiền ga thôi còn qua thực tế khách hàng đã sử dụng á thì á cái dao biến ga nội lần đầu đi nhập vào đây nếu mà qua qua thực tế khách hàng nó đã sử dụng á nhưng mà các bạn mua về sử dụng khoảng 2 ờ, năm á thì cái lượng tiền ga mà các bạn tiết kiệm được á nó có thể là sẽ bằng với cái tiền mà các bạn đã mua bếp thì bếp ga này á ưu điểm nó là như vậy nó rất là tiết kiệm ga an toàn rất là bền thì cả hai bếp của tôi á đều đã giảm ngọn lửa ở đây nó là cái gì độ cao nên là ngọn lửa nó động giảm lại thì đập bên trái của tôi đây là ba trăm hai đây đập bên phải của tôi là hai trăm tám đây thì tùy vào cái vị trí nhiệt độ nó sẽ khác nhau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 đây cái bên trái đã tự động khóa ra sau tính năng nước cạn nồi đây còn khi mà các bạn sử dụng mâm và bị nướng đây thì các bạn nên cho một ít nước vào bên trong mâm hứng này để khi mà trong quá trình các bạn nướng á, thì cái hơi nước nó sẽ được nó sẽ bốc lên thì nó sẽ giúp thực phẩm của các bạn á, sẽ được mềm đi và không bị khô cứng và khi mà các bạn nướng xong rồi á, các bạn vệ sinh nó cũng sẽ được dễ dàng hơn á, để mà khắc phục vấn đề về pin á, thì khi mà các bạn mua biết từ cửa hàng chúng tôi đây các bạn sẽ được tặng kèm một bộ pin sạc bao gồm một viên pin sạc như thế này một ổ, một ổ bấm sạc với đoạn dây dài 3 mét và một cái lò xo như thế này đây thì cái tuổi thọ của pin này á, nó sẽ khoảng từ 3 cho đến 4 năm thì mỗi khi mà các bạn sạc đầy các bạn có thể sử dụng được khoảng từ 2 đến 3 tháng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 đây chúng ta lọc khói ra công tắc thì vẫn mở bình thường đây thì rõ cái viên pin này đây nó sẽ có cực âm và cực dương thì là bên chúng tôi cũng làm dấu để các bạn có thể nhận biết khi mà các bạn ờ, mua biết về nhà dấu cộng và dấu trừ đây ở dấu cộng này chính là cực dương và dấu trừ chính là cực âm thì khi mà các bạn lắp pin vào bên trong sử dụng thì các bạn nhớ lưu ý một điều như thế này là chúng ta sẽ hướng cực dương này ra bên ngoài và cực âm này vào bên trong tức là viên pin đó nó sẽ làm theo hướng như thế này đây tránh trường hợp lắp đảo cực pin lại vì nếu như mà các bạn lắp đảo cực pin thì thứ nhất là biết sẽ không hoạt động được thứ hai là có thể xảy ra tình trạng hư hỏng pin của chúng ta nên là các bạn hãy lưu ý cái điều này thì đã lắp pin ở bên trong thì các bạn chỉ việc vào cái lò xo này đây đây các bạn sẽ móc một cái lò xo này và phía trên là cực dương của viên pin đây nó sẽ có những cái lỗ nhỏ như thế này thì các bạn sẽ móc cái lò xo này vào đây đây móc như thế này đây và chúng ta cố định cái lò xo này lại để khi mà các bạn cho vào sử dụng á, sẽ không sợ xảy ra cái trường hợp nó sẽ bị bung ra nếu sử dụng pin sạc hoạt động bình thường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 chúng ta sẽ dung được tiếp vào cắm hàng giờ này tiếp theo là kim ổ điện đây và chúng ta sẽ nhấn nút đây chọn thời gian thì khi mà các bạn sử dụng một cái hẹn giờ á, thì các bạn nhớ lưu ý một điều như thế này là chúng ta sẽ để học pin này trống các bạn sẽ đi ra bên ngoài hết vì nếu như mà các bạn sử dụng cái hẹn giờ đó mà vẫn đi bên trong á,